tuy nhiên lúc đó là bà 101 bây giờ thì bà đã là 103 tuổi rồi à, bà vẫn ở một mình thôi à, trong căn nhà ở trong này thì bây giờ mình sẽ ghé vào thăm bà nhé xem coi à, hai năm nay bà như thế nào thì à, theo thông tin Phước được biết thì bà bây giờ thì à, yếu rất là nhiều con mắt và khỏi mũ luôn giờ mình à, sẽ vào thăm nha ghé lại gửi bà chút quà luôn mình đó cô chú anh chị thấy không vẫn một mình bà thì bị lặng tay rồi nói chuyện thì bà không nghe thì cô chừng nước ôi chó chào bà tư chào bà tư chào bà con con phước con phước hai năm trước có ghé thăm bà rồi dạ dạ mời ờ, mời cậu vô vô lại con dạ bà bị lãng tay á cô chú anh chị nên phước nói chuyện chắc bà không thằng em đi chung với con thằng em đi chung thằng em đi chung bà bị thẳng tay bởi vì nói chuyện bà cũng hơi uh, khó nghe tí xíu đây là cái uh, cái nhà của bà bà ở một mình thôi đây sinh hoạt đồ của bà là trong đây hết rồi được rồi được rồi ba đây nấu cơm nấu nước gì đó mình nên ở gì đó à, ờ, truyền cho anh bịch gạo ơi ghé lại bữa nay á gửi quà cho bà à, đây đây đây bà nặng lắm này là 10 kg gạo với con gửi bà thêm uh, một hộp sữa sữa này mình sữa này mình pha uống dạ đây là sữa xua rồi cà phê sữa ô ngũ cốc uống hết đó mình uống này mình pha uống cho bầu bổ sức khỏe cà phê sữa đá với lại uh, ờ, cháo nhu yếu phẩm gạo đồ bột ngọt nước tương con không có mua mì mì ăn nóng phải con mua cháo cho bà à. đây con để đây nha à, à, dạ rồi thầy để anh quay cho ừ, mày thầy cho nó gọn dạo này bà khỏe không à dạo này khỏe không không ờ, khỏe khỏe rồi em của bà ông năm á có thường qua lại nấu cơm cho bà ăn nữa không à em của bà ông năm có còn ghé lại nấu cơm cho bà ăn không à không nghe rồi bà lãng tai nặng quá không có nghe phải không con nói chuyện không nghe không nghe điếc điếc hay lộ à ờ, vậy đó hả ừ. đây đây là bà tư nha cô chú anh chị ở một mình đó trong cái căn nhà vậy đó ông năm có ghé nấu cơm cho bà ăn không hả em của bà ông năm có ghé nấu cơm cho bà ăn không đi đâu về nấu cơm à vậy đó hả vậy chút xíu nữa ông năm qua à. à đưa gạo cho ông nha để cho ông nấu cơm cho bà có à. ăn ờ. cái sữa đồ gì thì nhờ ông năm bà thì năm nay là lúc trước là bà là 101 tuổi năm nay là bà là bà đã là 103 rồi thì em của bà là cũng chín mươi mấy tuổi rồi nha cô chú anh chị bà thứ tư em của bà thứ năm nên ờ, Phước nói ra để cho cô chú anh chị biết cái số tuổi của bà ở một mình vậy đó vô này ngồi chú à. dạ được rồi anh em có nó ngồi vậy đứng là được rồi chú đó về vô này rồi tiền tiền bạc đồ á có ai ghé thăm cho tiền bạc gì không không có vậy hả vậy bữa nay con ghé con lì xì cho bà nha tối giờ giờ không có trời hồi mấy năm trước con cho bà cũng được cả chục triệu á sao mấy cậu có tiền cho xin đi à, xin tiền luôn hả à. rồi có đi đâu xài được không hả có xài được không hay được. là gửi ai được gửi người ta mua hay gì mua thịt mua cá rồi ăn à vậy là thèm thịt thèm cá hả không có tiền mua ăn hả thèm thịt thèm cá không có tiền mua ăn hả bà thèm cái gì nói con nghe ơi thèm cái gì nói con nghe ơi thèm cái gì thèm trời hỏi thèm bà thèm cái gì á thèm cái gì thèm ăn cái gì tiền mua cá đồ ăn cơm à là mình không có tiền mua cá đồ ăn cơm vậy là bình thường mình ăn cơm với cái gì à bình thường mình ăn với cái gì ăn cơm rồi về với vợ cho anh cho ăn cơm với xài ăn cơm với xài ăn cơm với xài yeah. với dạ. rau hả dạ yeah. trời ơi đó một mình thôi đó cô chú anh chị Vậy giờ con gửi bà ít tiền nha Ít xong rồi mình giữ tiền trong mình được không à. Mình giữ tiền trong mình được không à. mình, mình giữ tiền trong mình được không Thôi thua rồi Thua rồi Ôi đây kèm theo con gửi cho bà thêm nha Một chai dầu Dầu gió xanh Rồi Với uh, mấy vị thuốc uh, Có uh, cảm nội gì đó thì mình uh, mình uống Thuốc này là uh, thuốc cảm Lần uống nửa viên thôi nha Một lần uống nửa viên thôi Bệnh cảm độ gì uống nửa viên Cái này uh, thuốc gì Thuốc cảm của nước ngoài Mình bị bệnh á cảm mình thấy khó chịu trong mình đó à. sốt đồ này nọ mình uống nửa viên thôi à. tại vì bà lớn tuổi rồi Trời ơi, nói chuyện với bà là vậy đó. Đã lớn tuổi rồi. Dạ. Gửi tao mua bằng tao. À, dạ. Rồi, ở đây nè, con ghé lại đây năm giờ con họ lì xì cho bà nha. một triệu gửi Cất tiền kỹ giùm con nha. Biết cái này bao nhiêu không? Biết tờ bao nhiêu không? biết tờ bao nhiêu không liêm cầm máy giùm anh đây để nghe góc gì nè không có thấy đường biết tờ bao nhiêu không không thấy đường làm sao biết không thấy đường luôn rồi vậy làm sao xài à. vậy thì làm sao xài ta muốn mua người ta rồi ta lấy người ta bán người ta bán bao nhiêu ta thổi nhiêu hả à. cái này á, là một tờ 500 ngàn ba tờ là một triệu gửi, à. nghe không à. nói lại em con ơi nếu nghe nói lại coi cái này là bao nhiêu nghe không à. này là bao nhiêu à. cái này là bao nhiêu cái này ba tờ hả dạ ba tờ một tờ 500 ba tờ ba tờ triệu gửi. đúng rồi nhớ nha yeah. Dạ. có mua thì người ta thồi nhớ nha à. em của bà qua em của bà qua ông năm qua gửi tiền cho ông năm để ông năm mua thịt cá cho bà ăn nghe không à, em của ai em của bà á à, em tôi à, à. ông năm á à. ông năm còn sống không à. ông năm còn sống không à. còn ha ông có qua thì gửi tiền cho ông mua đồ cho bà ăn còn không nữa thì ở đây bà biết ai á bà gửi cho người đó à. nói xúc mồ hôi hột luôn giữ tiền cẩn thận nha giữ tiền cẩn thận à. nghe cái gì thì nói lại con coi sao dạ. giữ tiền cẩn thận à. ờ mà ờ cái gì giữ tiền cẩn thận giữ tiền cẩn thận à, đúng rồi cất vô kỹ xếp lại cái này là chai dầu tháo ra xài đây tháo cho bà luôn cái bọc ở ngay tháo rồi Trời bà bị lãng tai cô chú anh chị Mỗi lần nói chuyện với bà là muốn banh làng banh sớm vậy Nè cho dầu nước xanh Dầu nước xanh Thích không? Yeah. Dạ. Thích không? Thích không bà? <laughs> chắc bà thích rồi không bỏ cuộc đi anh bỏ cuộc con thua rồi bỏ cuộc bỏ cuộc rồi dặn ra đè vô dặn ra đó rồi à đúng rồi đã không mất tiền ta mất tiền ta đậy lại cho bà nè nè tự đậy đi để biết nữa mở thôi vậy chắc có lẽ Phước xin kết thúc clip tại đây nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, clip sau Rồi. con về về ba rồi lo nhìn cho giàu rồi chắc rồi vậy là chắc rồi bà ơi bà ơi bà ơi con về con về à, à con à, về dạ giữ gìn sức khỏe à. có việc con ghé lại thăm con mua quà đồ cho bà à. vậy nè vậy nha dạ rồi thôi vậy phước chào cô chú anh chị và các bạn nha bye bye và hẹn gặp lại ạ à.